cụ mua chi tàu cho kể cả xưa tao có bao giàu có qua thó có cú cho cho có mu cụ thật gì có thó ra gì cho cú giàu nó Thân dài cú mu có tư tia có lũ cú hình vì cho cây xa đã cùn mù đê đau chạy cho cây lúa chỉ mong đi lên lúa lên tu có thiên lấy mô mùa đôi tu chia có thiên lấy tu xem đó đau cù ấy giờ nó cũng có mùa thiên lý từ lo dành chi xa xa cõi si cho lý nó tu tu hữu an cũng đã có có nhau họ thư cho lưu si hát khó trụ trả hát cùng đóa sẽ chỉ bỏ ý bia cho có hành đó tu cù lù có bùa bao đào rau xa hu sao tao trở có tu lu loạn trái trái có chẳng ngàn cho tu nành có ru gió tia toán bé có thể cứu đỡ tạo sinh chỉ đua tu lu lọ cứ chẳng lu lu có sông lý cứu 哦。 chỉ tao cho kể cả xưa tao có bao giàu có quá thó có cũ cho cho có mu cú thật chỉ có thó ra chỉ cho cú giàu nó thân dài cú mu có tư tia có lũ cú hình vì cho kể xa đã cùn nửa một đế thâu Trái gió kế lũ chỉ mong đi lì lúa lư tu Cả thiên lý mu mua đôi tu chi Cả thiên lý tu trên thật đau cù Hãy diễn nó cú qua mùa thiên lý thứ lo Cù dành chỉ sáng cả ư si cho li nó từ cứ lưu ấy cũng cho có có nhau khó tư cho lưu si hát khó tu trả hậu cùng chúa xia chỉ lo ý pia cho có hay ngỡ tu cu có một bao na đào rau xa hú không sai trái có chẳng ngàn chỗ tôi này có đủ. gió kia toàn bé có thể cũ ta tàu xin chỉ đua tu lu là cũ chẳng lu lu cả sang lý cũ cho có hay ngó tu tu lu có bỏ bao na tao rau xa hu xa bao cho có tu cu lu lọn trái trái con